mới là hòa thượng giới và dạ, con xin kệ ạ namun dake san namun daka no appa to alikang phanang ichalo pha samapanno samano kinh phát vi sati namun dake nasamano apato alikang phanang ichalo pha samapanno samano kinh pha vi sati nam pa apato alikang phanang ichalo pha samapanno samano king pha vi sati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 cha lô pha sa ma pano sa ma no cần pha vít sa ti nam mô đa kiệt ba tổ a li căng ta năng tất cha lô pha sa ma no cần pha động trọng không sao mỗi láo ai con đã dục tham sao được gọi sa môn bản dịch của hòa thượng thích minh châu na môn đa kê na sa ma nô abbato ali cần pha nặng ít trà lô pha sa ma pano sa ma nô kinh pha vi sa tí cái đầu trọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi rằng sa môn gỡ bao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 afato ali càng phá năng y chà phá sa pan sa sa ma pano sam kiên phát vít sát tị na môn đa kê na afato ali càng phá năng y chà lô ca y chà lô phá sa ma no mano kin pa wisati na mun đa kê na sa ma nô pha to lì căng pha năng e cha lô pha sa ma pan nô ma nô kim pha vi sa ti đầu trọc không sa môn nếu phóng túng nói láo ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn bản phổ thơ hòa thượng minh châu cái đầu trọc lóc phải chăng vô tra vô hạnh gọi rằng sa môn gỡ bao nhiêu bận tâm hồn tỳ kheo trí hạnh chánh chơn mới là bản chỗ thơ hòa thượng giới đức và sương mai đã đọc xong kính mời cô quang thanh ạ à. Sa thú, sa thú, cô Sương Mai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 264 Na Bùn Đa Kề Na Sa Ma Nô Ali Cằng Pha Năng Ích Chà Pha Samma Ma Samano Nô Kình Pha Huyết sati Tị Na Mùn Đa Kề Na Sa Ma Nô Ali Cằng Pha Năng ích cha lô pha sa ma bàn nô sa ma nô kình pha huyết sa tị đầu chọc không sa môn nếu phóng túng nói láo ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn đấy bản dịch hòa thượng thích minh châu con xin cả na mun đa kê na samano áp ba tô ca lì căng phá năng ịch cha lô pha sa ma ban nô sa ma nô kinh và quýt sa ti nam mô đa ma nô aparoka lì căng phá năng ịch cha lô pha sa ma ban no mano samano kinh và quýt sa ti cái đầu chọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi rằng sa môn gỡ bao nhiêu bợ tâm hồn tỳ kheo trí hạnh tránh trơn mới là đấy là dịch hòa thượng dưới đức Dạ con đã đọc xong con à, kính mời ờ, ship sóc nguồn lào cai ạ Dạ, cảm ơn ship con Thanh. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ như Pháp, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn ship Quang Thanh cô Hạnh Kiệm, cô Dạng đồng cô Trần Đạo cho biết tín hiệu âm thanh tốt. Cảm ơn Nguyễn Phạm. Con à, cảm ơn chú vát Vathana cho bài. Dạ, con xin phép được đọc bài câu pháp cú 264 ừ. ạ. Na mun đa kê na sa mạ mano Asbato ali căng pha năng Chalo Patama Pano Samano King Phá quyết sa ti na mun đa kế na sa man nô áp ba tô a li căng pha năng ếch cha lô pha sa bàn nô sa ma nô kinh pha quyết sa ti đầu chọc không sa môn nếu phóng túng nói láo ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn bản dịch của hòa thượng thích minh châu cái đầu chọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh Gọi rằng sa môn gỡ bao nhơ bợn tâm hồn tỳ kheo trí hạnh tránh trơn mới là bản dịch của hòa thượng dưới đất dạ con xin phép được kệ na môn đa kê na sa ma no appa do a appa to a lý căng pa năng pa Samapanno Samanoking Phagwisati Na Mundake Na Samanno Apatok A Likang Phanang pa Samapanno Samanoking Phagwisati Đầu chọc ta có cái đầu chọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi tâm hồn tỷ kheo chỉ hạnh chứng chân mới là bàn tịch của hòa thượng giới đất dạ con đã Dạ con xin mời bàn tay của cô Trần Đạo ạ. Cảm ơn pháp thầy ạ. Dạ con uh, xin uh, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức đại đức cùng chư tôn đức tăng kính lễ cô tu nữ như pháp, cô tu nữ tỷ duyên kính chào quý anh chị trong đạo tràng cảm ơn ờ, hạnh kiểm và quan thanh cho biết tín hiệu nghe rõ con kính đảnh lễ đại đức tịnh đàn con xin kệ câu kinh pháp cú số 264 ạ à. nam đa kê na sa ma ma no ambato ali căng ba năng Ichalo pa sama banno samano king bà vip sa ti Namunda ke na samano apato ali căng ba năng Ichalo pa sama banno samano kim bà vip sa ti Đầu trọc không sa môn nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy dục tham, sao được gọi sa môn? Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nam môn đa kê na sa ma ano appato a lì căng ba năng icha ba sa ma ba lo ba sa ma ban no sa ma no kin ba vip sa ti Cái đầu trọc lóc phải chăng giới trá vô hạnh gọi rằng sa môn Gỡ bao nhơ bận tâm hồn tỳ kheo trí hạnh chánh chơn mới là Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức Dạ cảm ơn Vinh Vassana đã góp bài ạ à. Dạ xin gửi mít lại cho chị Cẩm Dân Dạ, sa thú, sa thú làm thai, kính cảm ơn xích trần đạo. Nam mô Bụt Tha giá, dạ, Nam mô Tam Ma giá, dạ, Nam mô Sang Kha giá. Dạ. <clears throat> Con kính định lễ Đức Phật, con kính định lễ giáo pháp, con kính định lễ Đức Tăng, con kính định lễ thường Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong râm. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 264 Ná mùng đá kề ná Samano Apato Ali Căng Pá Năng Ít Cha Lô Pá Sama Panno Samano Kim pa Vip Sá Tí Đá kề ná Samano ác pháp alo alo quán kim ba vít xá tí mum đa kề na samano apato alikang ba na ba sa ma ba no sam Ồ kiết xá tí Đầu trọc không ra môn <clears throat> Nếu phóng túng nói láo Ai còn đầy dục tham Sao được gọi sa môn Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Cái đầu trọc lóc phải chăng Dối trá vô hạnh gọi rằng Sa môn gỡ bao nhơ bợn tâm hồn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 Câu Pháp Cú 264 Namun Dakke Nasamano Appato Alikang Phát Năng Icha Lo Vasama Pano Samano Kin Pawisati Namun Dakke Nasamano Appato Alikang Phát Năng Icha Lo Vasoma Pano Samano Pawisati tộc sa môn nếu phỏng túng nói láo ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn của hòa thượng thích minh châu na san tu a li namundake nasammano ampato alikam vanam injalo va samapanno samanokin bhavin sati na mundake na samano ampapo to alikang vanang inchalova samapano samanukin pawin sati cái đầu chọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi rằng sa môn ngỡ bao nhơ bận tâm hồn tỳ kheo trí hạnh chánh chơn mới là của hòa thượng giới đức Dạ con đã đọc xong con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tư nữ và đạo tràng ạ. Dạ sa thú Sittina. Nam mô Bụt Thầy Nam mô Tham Mai Nam mô Sang Khai Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, đại đức Tịnh Đạt. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ tuệ duyên con kính chào toàn thể đạo tràng con cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu cảm ơn chú quát than lá đã cho bài con xin ôn bài câu pháp cú 264 Afato Afato Ali Càng Phát Trà Samano Kinh Pháp Quýt Sati đầu không sa môn nếu phóng túng nói láo ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn bản dịch của thích minh châu ạ cái đầu chọc lóc phải sa môn cơ bao nhơ bận tâm hồn tỉ kheo trí hạnh tránh trơn mới là phổ thơ của hòa thượng giới đức con xin kệ câu 264 ạ ke na Namundake nasamano afato alikang phanang Ichalofa Samapano Samano Kinh Phà Win Sati Dạ con đã ôn bài xong ạ Con xin mời cô Hạnh Kiểm ạ Dạ con cảm ơn đạo tràng dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp và dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng con kính đảnh lễ quý sư con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng con xin đọc câu kinh pháp cú số 164 Nam môn đắc kỳ na sa mạn nô áp ba tờ ali cẳng phát năng ít trà lô phát sa mà nô sa ma nô kinh pháp quyết sa ti nam môn đa kế na sa man no áp ba tô a li căng phát năng ít cha lô phát sa ma ban no sa man no cần khoa quyết sa ti dạ con xin kể na môn đa kế na sa man no am ba tô a li căng phát năng Ignalo pha sa ma ban sa ma no kim pha vi sa tỳ đầu chọc không sa môn nếu phóng túng nó láo ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn bản dịch của hòa thượng thích minh châu cái đầu chọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi rằng sa môn gỡ bao nhiêu bợn tâm hồn tỷ theo trí hạnh chánh chơn mới là là bản dịch của hòa thượng với đức và con à, có đọc bài xong và dạ con xin chấm mít là cho đạo tràng dạ cảm ơn đạo tràng và cảm ơn huynh quá thánh Á đã cho bài đọc ạ alo alo một hai ba bốn dạ nam mô Thầy ạ. giá nam mô mai gá nam mô sang khai gá con thành kính đảnh lễ chư tôn đức kính lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tịnh đạt đại đức kính lễ với cô tu nữ cô như pháp và thân chào quý thiền nam tín nữ và dạ bây giờ tự nhiên sinh kinh pháp cú số 14 sao cô cứ cầm mic cô cứ cầm mic là vui hỉ giờ tự nhiên sinh kinh na mua na sa ẩm hoa thì căng pha năng cha lô pha sama ban nô sama kinh phật sa tình Nam môn đa kề na samano abato alikang panang icha lô phát sama samano kinh pha quyết xá tí đầu trọc không sa môn nếu phóng túng nói láo ai còn đầy dục tham sao được gọi môn phổ thơ minh châu cầu trọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi rằng sa môn cỡ bao nhơ bợn tâm hồn tỷ kheo trí chánh chớ là phổ thơ dạ à, tự nhiên đã ôn bài xong dạ bây giờ mời mời mời mời như pháp dạ tự nhiên thấy cứ còn hoài <laughs> dạ hai hình chuyển còn đâu mà do cái cái manh thoát nó tặng ngôi sao cho cô hành kiểm nên thay cô hành kiểm đứng lên thôi không có không có phải ờ, cô hành kiểm còn đưa tay đâu dạ dạ năm mươi bích hai dạ dạ cảm ơn cô sẵn đông cảm ơn chị nai dạ cảm ơn nhung phạm cảm ơn cô lầu cai cho như pháp biết được tín hiệu năm nam mô hai giá đại năm vào đạo tràng bảy với ba với cô tu nữ như pháp kính cô tu nữ tệ duyên đạo tràng dạ sa thú sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức trời đức hoan hỷ tiêu phong ông bài pháp quốc kinh số 264 như pháp kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ ôn bài rất là hoan hỷ ngày hôm nay có rất là nhiều vị ôn bài mặc dù như pháp không có ở trước máy nên như pháp không có tặng được à, những cành hoa tươi đẹp đến quý vị nhưng mà nhìn vào trong à, màn hình thì biết quý vị ôn bài rất là đông và bây giờ thì cũng đã đến giờ để à, chúng ta học bài mới nên như pháp kính mời đầu tràng cùng với như pháp lăng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức tịnh đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay Nam Mô Bụt Hà Giáng nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá nam mô ta sa pha bhagavato arahato samma sa nam mô ta sa pha bhagavato arahato samma sa nam mô ta sa pha bhagavato arahato samma sa hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh na nghiệp bồn bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trì rảnh ra ngà não phiền cợt bồ sẵn tham còn nhiều nghe chánh pháp như người được ngọc nghe pháp nhiều chư phật gợi khen pháp sanh trí tuệ vô biên à, Đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng, à, Thịnh Pháp Sư Đăng Đàn Thuyết Giáo, Vị nơi đây tâm đạo tinh thành, Ngưỡng mong tranh Pháp thịnh hành, à, Ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành như lai. và dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng. Thành kính lãnh lễ cung đại đức tịnh đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ vần nguyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 265 như pháp kiến trúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa dạ con kính dân mít chánh sư dạ sư có sẵn sàng chưa bà sư dạ con trở lại máy con thấy quý vị um, uh, à, đã bài đông và con cũng thấy đúng giờ đồng nên con không sàng chưa có nhiều khi sư vào trong mà sư còn bận việc chưa chưa có ở trước máy con xin sư à dạ dạ xa thú dạ như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến quá và dạ, con kính dân bích đến sư Dạ, sa thú, sa thú, nam mô bổn thầy giá. Dạ. Con à, kính lễ à, chư tăng thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức cùng à, mến chào toàn thể các quý vị đang có mặt ở diễn đàn pháp cú kinh. Dạ, quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. À. Dạ, hôm nay thấy diễn đàn của chúng ta rất là đông đảo, có chư tăng, có à, quý vị tham gia rất là đông đảo, rất là rất là mừng um, yeah. Dạ. à, hôm nay thì à, diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ tiếp tục uh, với bộ kinh pháp cú câu uh, 265 và yeah, 265 phẩm pháp trụ tham mắt uh, hoặc á 265 và dạ, bây giờ uh, con xin tỉnh nghe à, chư Tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng lễ Phật để bắt đầu cho buổi giai sinh hoạt ngày hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Masami panno bhagavato sangko สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิสาธุDạ Nam Mô Bút Thai Giá một lần nữa Chúng con xin kính lạy chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị à, Bắt đầu cho buổi à, sinh hoạt ngày hôm nay Tịnh Đàn xin được thông báo một cái à, à, Phật sự à, của gia đình à, hai vị thí chủ à, cô Thanh Loan và cô Rạng Đông à, đã quan hỷ dân cúng à, đến à, chùa giảng sư thưa đạo tràng chúng con hết nghe con thỉnh sư cầm bích trở lại ạ à. dạ mến chào thịnh thủy dạ đạo tràng có nghe được âm thanh như pháp không alo đạo tràng có nghe được âm thanh như pháp không dạ dạ cảm ơn đạo tràng dạ bà sư chúng con không còn nghe được âm thanh của sư dạ trong đạo tràng chúng con còn cũng có trục trặc một chút đó là cô là huynh quách thanh á rất mít mà bây giờ online không được ờ, cũng không vào đạo tràng được dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát nha dạ đại đức tịnh đạt đã xuất nít rồi dạ trong khi chờ đợi sư ba như pháp kính chào cổ thiên lạc mến chào xuất khá anh đức khá à, kính chào ngầu sắc kính chào người phương nam thăng văn liên mến chào kim dạ. con thấy sư tràng các quý vị có nghe là âm thanh chưa dạ dạ thủ sang tri ân thượng tọa minh hạnh dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt tốt ạ à. à, dạ lúc nãy gia đình đã có thông báo um, đến uh, tất cả quý vị xin được tùy hỷ với công đức của à, cô thanh loan và cô rạng đông và cúng dường à, tịnh tài đến à, các vị giảng sư ở diễn đàn pháp cú kinh À, và cũng như là cái à, tịnh tài để mà hùng phước à, lót cái con đường ở trong chùa tứ phương tăng à, vì à, ở nơi đây thì à, đường à, tráng bê tông tới mùa mưa thì rông rất là trơn bây giờ chùa đang để mà à, lót cái gạch vỉa hè để mà chống chân chợt yeah. Dạ à, hai cô cũng ờ, rất là quan hỷ để mà hùng phước trong cái phật sự đó à, dạ xin một lần nữa xin được tán thán công đức và cầu nguyện à, tất cả những thay mặt chư ờ, giảng sư cũng như là các vị à, tam bảo chùa thứ Phương Tăng xin à, gia hộ tam bảo gia hộ đến à, hai vị cũng chư Phật tử luôn được sự an vui tấn hóa và đạt thành sở nguyện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 cảm ơn cô Nhật Quỳnh em đưa bài câu số 265 phẩm pháp trụ vô cha sa mê ti pa pa ni a nun thu la ni sa pa so sa mi ta ta hi pa pa năng sa ma no ti pa vô cha ti Yo cha sameti babani anuntulani sapaso Samitatta hi babanang samanoti bavuchati Ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ Vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn Ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn bản việt ngữ của ngài hòa thượng minh châu bản việt ngữ văn xuôi của ngài in đá chanh đá chánh thân còn người nào đã hoàn toàn lắng dịu các điều ác lớn nhỏ chính do trạng thái đã được lắng dịu đối với các điều ác mà người ấy được gọi là sa môn bản việt ngữ ờ, của ngài hòa thượng giới đức cái đầu trọc lóc phải chăng dối trá vô hành gọi rằng sa môn gỡ bao nhơ bận ho tâm hồn tỷ kheo trí hành chánh chân mới là dạ nam mô bút thầy giá Và câu kệ ngôn pháp cú à, số 265 này à, cùng với câu 264 à, có cùng với duyên sự. À, trước khi chúng ta đi vào duyên sự cũng như là ý nghĩa của à, à của cái câu kệ ngôn pháp cú số 265 chúng ta sơ lược về ngữ vựng à, câu câu pháp cú này. Pháp Cú số 265 Vô cha sameti mê ti pa pa ni an ni sắp bà sô hi pa pa năng sa ma tiêu câu đầu tiên Vô cha sameti ti pa pa ni vô là người nào chá là và sa mê tí sa mê tí là làm lắng dịu làm lắng dịu làm lắng dịu pa pa ní là điều ác pa pa ní là điều ác pa pa đó điều ác anun anun anun là nhỏ thu lá hay là thu la ní anu nhỏ thu lá là lớn là hai cái từ Pali này tình đạt rất là ấn tượng bởi vì à, ngoài cái nghĩa mà chúng ta học đó cái âm thanh để phát ra chúng ta cũng mường tượng được là cái nghĩa của nó là nhỏ với lớn anu anun ừ, cái miệng khi mà chúng ta phát âm là bị trúng lại anun nun và vậy ém cái hơi lại thì chúng ta mường tượng nó là cái gì đó nó bị nhỏ bé lại còn cái từ thu lá à chữ thu lá hình thù thu lá thu lá chúng ta đọc mà cảm giác cái gì đó nó, nó to ra à. thì bản thân bản chất cái âm thanh nó làm cho chúng ta gợi nhớ đến cái ý nghĩa anun thu lá ừ. nhỏ lớn yo cha sa mê ti pa pa ni anun thu la ni sapaso sapaso là là tất cả à, chúng ta qua câu thứ hai luôn rồi hả Anunthula ni sapaso nhỏ lớn tất cả sapaso <coughs> câu thứ ba samitata hi pa pa năng samitata hi pa pa năng Samit Ibapanang Samitata là là trạng thái đã được lắng dịu chúng ta có cái từ uh, à, samme tí ở trên ha là lắng dịu thì nó thay đổi và nó à, thành cái từ samitata nên là cái trạng thái lắng dịu cái trạng thái được lắng dịu hí là chính do chính là pa pa năng pa pa năng là cái cái điều ác à, cái điều ác phá ở đây thì chúng ta chỉ lấy đại khái cái ý nghĩa của cái từ của cái danh từ hoặc là cái động từ chứ chúng ta không đi chia sâu vào trong cái ngữ pháp thì vì Pali mà chúng ta đi vào sâu vào trong ngữ pháp đó, thì chúng ta cần phải có căn bản um, à đù là và bà nàng câu cuối cùng là samano tí pawachati samano tí pawachati samano là sa môn à, chữ sa âm ra từ chữ samana samano tí hay là ý tí rằng phải không đóng khóa cửa lại luôn đơn giản đây à, dạ xin lỗi quý vị à, sami samano tí tí samano là samon tí hay là ý tí rằng là tí gọi nhà dạ, dạ sa thú và dạ, đó là cái uh, sơ lược uh, ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú uh, số uh, 265 mà chúng ta đang học ngày hôm nay và một lần nữa, kệ ngôn pháp cú số 265 có nội dung như sau. Yo cha sa me ti pa pa ni a nun thu la ni sa pa so sa me ta sa mi ta ta hi pa pa năng sa ma no ti pa wo cha ti ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn dạ sa thú sa thú Dạ câu kệ ngôn à, pháp cú à, số 265 này cũng như là câu 264 có cùng cái nội dung duyên sự liên quan đến một cái vị tỳ khưu à, tên là Hattaka tên là HTK à, ở trong uh, chú giải kinh pháp cú á, thì uh, nói nhóm hai câu kệ ngôn này rất là vắn tắt xúc tích về cái duyên sự như là khi mà Đức Phật ngài an ngự tại Chê Tá Quá Ná thì à, à, có một cái câu chuyện xảy ra liên quan đến một cái vị tỳ khu đệ tử của Đức Phật tên là Hát Thác Cát cái vị tỳ khu Hát Thác Cá tuy là một cái sa môn xuất gia theo giáo nhưng cái vị này lại có một cái cái tính tình háo thắng thích tranh luận và đặc biệt đó là những cái người ở đâu khác như là đạo về những cái vấn đề khác nhau như là như là nghiệp báo vân vân tính tình thì thích tranh luận thích bàn bạc thích hơn mua nhưng bản thân của cái vị hách thắt cá này lại không có một cái học thuộc nguyên thâm cũng không có được cái sự chứng đắc các các tận thiền và các đạo quả chính vì cái nguyên nhân này dẫn đến có khi à, tỳ khưu hát tất cá gặp những cái vị mà sơ cơ yếu tay nghề thì giành được những cái chiến thắng có thể biện luận để mà đánh bại, bắt bẻ, làm cho người khác bí lối. Nhưng mà rất là thường khi cái vị tỳ khu hát tá cá này thất bại bởi vì không có đủ cái kiến thức cũng như là cái sự chứng đạt để mà giải thích một cách rõ ràng, thông suốt. Cái điều, cái điều đáng nói ở đây không phải là cái chuyện mà thành công thắng hay là thua mà là cái tình rất là lạ kỳ của cái tỳ khưu thát tất cá đó là khi thắng á, thì rất là vui vẻ à, tự cao tự hào nhưng mà khi thua khi mà đuối lý á, thì không chấp nhận mình thua dùng cách này cách nọ để mà né tránh à, để mà né tránh thì ở trong à, chú giải kinh pháp cú chỉ đề cập đến đó là tỳ khu hát thác cá à dùng cái mưu mẹo của mình để mà né tránh không có muốn muốn bị thua bằng cách đó là à, hẹn một cái cuộc hẹn khác một cái địa điểm khác để mà tranh đấu để mà bị tranh luận tiếp thì gần tới cái ngày hẹn cái điểm hẹn đó thì thì khu hóa tác cá sẽ đi rất là đi đến rất là sớm để làm chi để à, trong cái thời gian mà chờ đợi cái đối phương đến điểm hẹn để mà tranh luận đó thì tuyên bố rằng à, do là mình đến đối phương không đến cho nên cái cuộc tranh biện này vô hình chung là tỳ khu hát cá là người chiến thắng bởi vì hẹn thời gian địa điểm để mà tranh biện một người đến một người không đến thì coi như người không đến được hiểu là bỏ cuộc vì sợ vì thế này vì thế nọ đó là do tỳ khu ha tất cá tự biên tự diễn thì hết lần này tới lần nọ đều áp dụng cái chiêu thức này thắng thì thôi mà thua thì tìm cách để mà né để mà à, không có chịu chấp nhận thì cái sự việc này đã trình lên Đức Phật bởi vì dân chúng họ phàn nàn ở trong uh, chú giải kinh pháp cú thì chúng ta chỉ đọc được cái duyên sự rất là cô động tóm tắt nhưng thưa quý vị rằng đây cái duyên sự liên quan đến tỳ khu hát tác cá được trình bày rất là rõ ràng cụ thể chi tiết từ cái gọi là địa điểm nhân vật cũng như là lời thoại ở trong tác luật à, trong tăng luật liên quan đến à, bộ ba chích giá ba chích giá phẩm thứ nhất là ừ, về nói dối à, thì uh, à, tịnh đà cũng uh, xin được uh, trích dẫn ở trong cái phần uh, luật để uh, cho chúng ta có thêm một vài cái thông tin uh, chúng ta học uh, trong cái phần uh, chú giải kinh pháp cú rồi rồi thì may mắn thì cái phần này được trích dẫn ở nhiều nguồn khác nhau thì chúng ta sẽ có được nhiều cái thông tin khác nhau và do vậy là chúng ta sẽ có được cái cái niềm tin là cái câu chuyện này là câu chuyện được có các ngài được được ghi nhận và có những cái lời dẫn rõ ràng thì à, trong phần tặng luật cũng ghi nhận đó là lúc mà Đức Phật ngài đang ở thành Bất Thi à, Chetawana thì à, có một cái người con trai của dòng sắc giá tên là Hathaka à, ở đây nói luôn là cá là dòng dõi của sắc giác có cái tính rất là nói năng tráo trở à, đó là cái tính tình trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo vì ấy phủ nhận rồi thừa nhận thừa nhận rồi phủ nhận tránh né điều này bằng điều khác cố tình nói dối sau khi hẹn ước lại không giữ lời những người ngoại đạo phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao Hát Thác Cá con trai dòng sắc cái giá trong khi nói chuyện với chúng tôi lại phủ nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bằng điều khác, cố tình nói dối sau khi hẹn ước lại không giữ lời. À, đó là một cái phần à, mở đầu cho cái à, câu chuyện về thắt Hathaka. Yeah thì chính vì cái sự phàn nàn của người dân phàn nàn của những người ngoại đạo nên Đức Phật ngài phải xử lý ừ. thì Đức Phật ngài à, các vị tỳ khu khác à, trước khi mà dẫn lên Đức Phật đó các vị tỳ khu khác mới ý kiến à, nói là hát cá thì lúc đó hát cá cái tỳ khu hát cá này mới mới có một cái lời đáp trả biện minh cho cái tập cái tính của mình như thế này này các đại đức những người ngoài đạo ấy cần bị đánh bại bằng bất cứ cách nào sự chiến thắng là không bao giờ dành cho bọn họ ừ, đó đó là cái cách cái câu nói của đại đức hát cá giữ quan điểm của mình à, không có từ thủ đoạn để mà giành chiến thắng đối với ngoại đạo rồi um, thì lúc đó Đức Phật này khi mà trình lên Đức Phật này Đức Phật này mới rầy như thế này nè này kẻ rồ dại thật không đúng đắn không ngọc lẽ không tốt đẹp không xứng pháp sa môn không được phép không nên làm nè vân vân vân vân này kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin à, những kẻ chưa có niềm tin vân vân thì à, à, sau khi đó Đức Phật ngày mới à, chê bai cấp dưỡng sau đó thì à, Đức Phật Ngài à, thuyết là một vài Pháp cũng như là ra cái quy định à, ra cái quy định liên quan tới cái à, cái điều luật ở trong 227 của giới luật của vị tỳ khưu cố tình nói dối à, thì phạm tội ba chết giá thì à, đó là một cái à, thông tin thêm cho tất cả quý vị chúng ta cần có cái nhu cầu có cái nhu cầu để mà tìm hiểu về cái à, cái cái cái duyên sự đầy đủ liên đến cái vị tỳ khưu khất thất cá đó là liên quan đến cái điều luật ở trong bộ ba chích tí giá bộ đầu tiên à, cái phẩm đầu tiên là phẩm nói dối à, thì à, ở đây một phần nữa đó là à, các vị à, sẽ thắc mắc khi mà học hay là đọc về à, giới luật các vị tỳ khưu thì à, ngũ giới nằm chỗ nào à, thì có những cái giới mà các vị Phật tử cư sĩ thọ trì giống như là cái sự nói dối không nói dối thì các vị tỳ khưu nó nằm ở trong cái bộ Pachitiya à, không nói dối nó có nhiều nhiều nhiều thứ chi tiết trong đó nữa nhưng mà à, nếu như chúng ta không có không có đọc cái tặng luật đó thưa quý vị rằng chúng ta bị à, bị thiệt thòi ở đây à, tình đạt một lần nữa à, xin xin gợi ý cũng như là khuyến khích cách à, đọc tạng luật bởi vì trong tạng ngoài cái cái chi tiết về cái điều mà Đức Phật ngày ngày cấm không có cho phép đó thì bên cạnh đó chúng ta sẽ đọc được những cái sự kiện à, mà chúng ta không có bắt gặp được ở trong tạng kinh hay là tạng quy diệu pháp giống như là Tịnh Đạt nói rằng những cái chi tiết sự kiện ở trong tạng luật á, nó mang tính chất là đời thường không có không có trao chuốt cái đời thường đó là cái sinh hoạt có, có sao nói vậy ở trong tạng luật quý vị có thấy rằng ở trong tạng luật ở trong tạng chân tạng diệu thấy rằng à khác mà ăn nói sinh hoạt về uống nói về sinh hoạt về mặc y à, mà, mà đi đến thì cái chỗ khác là không có ừ. ở trong luật thì có đầy đủ có những cái sự kiện về mang tính chất lịch sử à, rất là nhiều cái cái cái cái, dụng cái gì tặng luật giống như là chúng ta học ngày hôm nay nếu mà không có cái tặng luật thì chúng ta chỉ đọc được cái chú giải kinh pháp cú rất là xúc tích rất là ngắn gọn về cái vị tỳ khu Hattaka à, quay lại với lại cái uh, duyên sự ngày hôm nay đó thì uh, bản chất của vị tỳ khu Hattaka à, nói trớ nói nói nói trớ trớ trảo nói trớ ờ, nói trớ chiêu nói cách này cách khác để mà dùng miệng lưỡi chiến thắng người khác chứ không phải dùng cái sự thật à, chúng ta lập rõ cái vấn đề đó là không dùng cái sự thật không dùng cái kinh nghiệm thật về giáo pháp không dùng cái kiến thức thật của mình để mà tranh luận để mà làm rõ vấn đề mà chỉ dùng một cách đó là mưu mẹo à, nói khác đi hay là dùng mưu mẹo để mà đánh lừa dành cho chiến thắng thì cái điều này là cái điều à, cho dù bề ngoài là tỳ khưu cá có cái thiện chí là muốn Tịnh Đạt nghĩ rằng cái vị tỳ khưu cá này muốn tranh luận đặc biệt với lại những cái người ngoại đạo để mà à, xiển dương cái Phật Pháp. Ngay cái thời điểm hiện tại chúng ta bây giờ cũng vậy thôi. À, chúng ta có tấm lòng chúng ta đến với Phật pháp chúng ta có tấm lòng khi mà chúng ta gặp những cái tôn giáo bạn hay là những người mà người ta không có tin về tôn giáo đó nhất là không tin về Phật giáo không tin về uh, nghiệp bảo nhân quả không tin về uh, uh, thiên về ác không tin về thiên đàng địa ngục đó ừ. chúng ta có cái thiện chí để mà giúp họ hiểu rồi chúng ta nói chuyện với họ gặp những cái trường hợp là những người người ta chịu lắng nghe thì chúng ta sẵn sàng để mà chia sẻ còn gặp những trường hợp mà người ta không chịu lắng nghe mà người ta có cố tình để mà gài bẫy để mà bắt bẻ mình đôi khi mình hiểu đó mà cái lý và khi mà chúng ta đuối lý bởi vì mình chánh đạo mà mình không chấp nhận thì dùng cách để mà câu kéo để mà như thế này như thế nọ thì à, cho nên cái thiện chí của mình phải đặt đúng chỗ tình đang nghĩ ra tiền của các bạn tấm bản chất thích thích tranh luận thích lý luận nhưng một phần cũng có thiện chí là là muốn à, à, Phật pháp phải trên hết phải hơn với cái đạo khác cho nên à, rớt vào trong cái tình trạng đó là muốn à, dương Phật pháp nhưng mà không có thực hành không có tìm à, hiểu rõ cái cái ý nghĩa cho nên rất là dễ rơi vào cái cái bí lối cái đuối lý à, không có đủ cái khả năng để mà thuyết phục ở trong cái trường hợp à, của câu kệ ngôn pháp cú này đức phật ngày một lần nữa Ngài nhấn mạnh cái tầm quan trọng của một cái vị xuất gia một cái người sa môn hay là một cái cách nói khác đó là một cái người được xứng gọi là đệ tử Phật là người à, phải tự mình học hiểu phải tự mình thấy chứ không phải do cái hình thức không phải do cái phù hiệu không phải do cái bản tên không phải do là chúng ta nhận cái bằng quy y nó làm nên một con người thánh thiện một con đệ tử phật mà phải bằng chính do cái công sức chính do cái kinh nghiệm thật của mình chính do cái kinh nghiệm thật của mình mình học pháp ở đây mình nghe pháp chỗ này mình học kinh chỗ kia nhưng khi mà về à, am thất khi mà đến à, thiền đường khi mà về phòng đêm tối chúng ta ngồi một mình chúng ta tĩnh tâm chúng ta chiêm nghiệm về lời dạy của đức phật chúng ta theo dõi hơi thở ra hơi thở vào chúng ta suy nghiệm về cái bản chất thường chúng ta suy nghiệm về cái bản chất à, khổ đau của cuộc đời sự của cuộc đời khi mà chúng ta chiêm nghiệm và chúng ta cảm nhận được tất cả à, sắp b sắp ta sắp b sang ta thì à, tất cả đều vô thường tất cả đều khổ não à, tất cả đều vô ngã thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm bản thân mình xung quanh bản thân mình đối tượng những người sống xung quanh mình thì khi mà chúng ta có những cái kinh nghiệm thật như vậy đó chúng ta nhìn mọi thứ xung quanh bằng cái cặp mắt bằng cái suy nghĩ hướng về à, cái lẽ đạo cái lẽ chánh thì thật sự lúc đó là chúng ta là những người đệ tử phật chân chánh chứ không phải là chúng ta chỉ mang cái hình thức nói như vậy không phải là chúng ta bác bỏ cái hình thức nếu như hình thức không còn thì thật chất ra là cái nội dung nó cũng không nó cũng biến dạng theo luôn cái hình thức nó làm cho một khía cạnh giúp cho mình có cái sự ổn định giúp mình có một cái sự rõ ràng củng cố về cái nội tâm ví dụ mà bây giờ chúng ta bỏ cái hình thức không cạo đầu không đắp y thì chúng ta làm sao phân biệt cái người xuất gia và khi mà không còn phân biệt cái người xuất gia hay người tại gia thì chúng ta rất là thoải mái trong cái việc ăn uống trong cái việc đi đứng trong cái việc à nói năng trong cái lời nói trong cái hành động trong cái suy nghĩ đều mất cái tư cách của người xuất gia chính cái hành thức nó làm cho chúng ta ràng buộc lại củng cố lại cái tinh thần tu tập giống như là Phật tử chuẩn bị những ờ, thích đồ trắng chúng ta không có trang điểm à khi mà giống như là đi tìm việc à, đơn giản thì chính những cái hình thức đó làm cho cái tâm hồn chúng ta cũng nhẹ nhàng hơn thì Đức Phật trong cái nhóm hai câu kệ ngôn này nói về cái nội dung là việc am hiểu thực hành cũng như là kinh nghiệm về về cái Phật pháp hơn là việc à, trở thành một người tu sĩ trở thành một cái người Phật tử chỉ trên cái mãn nhát chỉ trên cái hình thức bên ngoài có hình thức mà mất có nội dung thì nó mất cái giá trị có hình thức và có luôn cái nội dung thì phải nói là rất là tuyệt vời dạ yeah, rất là tuyệt vời à, ai trừ diệt điều ác không luận nhỏ hay lớn đều phục được ác pháp xin xứng danh là sa môn ở trong cái câu kệ ngôn này đó là cái việc đức phật ngài đang nói đến là người không còn ác pháp lớn hay là dù lớn hay là dù nhỏ nhưng cái trường hợp mà chúng ta học ở trong cái phần duyên sự đó liên quan đến tỳ khu hát tất cá đặt nặng là là cái sự nói dối À, đặt nặng ở trong cái việc mà ác pháp ở đây Đức Phật ngài muốn ám chỉ ngài muốn dạy cho cái cái vị tỳ kheo Hát Tất cá hay là các vị tỳ kheo xung quanh đó là cái việc nói không nói dối phải nói cái điều sự thật đúng ra đó khi mà chúng ta học à, học về ngũ giới đó khi mà nói về cái việc mà là à, con sinh thọ trì là kiên tránh sự nói dối đó Musawa Daweramani Sikha Padang Samadhiyami thì đúng ra cái điều này à, chúng ta cần phải mở rộng thêm à, về cái khẩu nghiệp ừ. chứ không riêng vì nói dối bởi vì cái khẩu nghiệp cái nói dối nó là một phần của cái khẩu nghiệp cái khẩu nghiệp mà chúng ta không có gìn giữ được tốt đẹp đó liên quan đến cái nói dối nè liên quan đến cái nói lời ác độc nè nói mà người ta về ngủ không được nói mà người ta tức đỏ mặt tía tay nói mà người ta phải học mắt chào để là chúng ta đã từng nghe đã từng nói và chúng ta đã từng chứng kiến rồi một cái lời nói ra mà cái đối phương hay là cái nạn nhân phải tức mà không làm gì được rồi cái lời nói nó liên quan đến là chia rẽ một cái lời nói ra khiến cho cái người A và cái người B đang thuận hòa đang có à, có cái tình cảm khi mà nghe cái lời nói của mình thì họ nghi ngờ lẫn nhau họ nghi ngờ từ cái việc ít cái việc nhỏ cho đến cái việc lớn rồi họ mất cái niềm tin đó là cái lời nói chia rẽ à, cái lời nói chia rẽ cho nên cái lời nói trong cái khẩu nghiệp nó nó nhiều thứ lắm mà mình phải cần phải tìm hiểu kỹ để mà chúng ta gìn giữ cái khẩu nghiệp ừ, cái khẩu nghiệp của mình mà gìn giữ không được đó cái khẩu nghiệp ở đây nó không chỉ là cái việc mà à, liên quan đến cái cái cái cái miệng tức là chúng ta nghĩ đến cái miệng thì chúng ta chỉ nghĩ đến cái việc ăn uống nhưng mà cái khẩu nghiệp ở đây nó còn liên quan đến cái việc mà từ cái miệng nó phát ra âm thanh và từ cái miệng đó khi mà phát ra âm thanh nó còn dính liền với cái tư tưởng nữa cho nên chúng ta phải tìm hiểu kỹ cái nguyên nhân và nó xuất phát chúng ta sửa là sửa cái nguyên nhân chỉnh đốn là chỉnh đốn cái tư tưởng chỉnh đốn cái cái cái cái cái cái cái cái, cái cái khuynh hướng của mình á không có được mình kìm được quen rồi thấy hoặc là bực là chúng ta phát ngôn nhưng mà tu tập là sửa đổi để chỉnh lại cái tư tưởng kìm lại cái cái khẩu nghiệp ác của mình cái khẩu tai hại lắm một cái người mà nói dối á, thì cái điều trước tiên đó là đánh mất cái lòng tin của những người xung quanh nói dối một lần hai lần thì người ta còn còn có thể người ta tin tạm thời nhưng mà đến lần thứ ba lần thứ tư thì cho dù là cho dù là có biện minh có chứng minh như thế nào đi nữa thì người ta cũng không tin và đặc biệt đó là người ta sẽ không có có thể kết giao hoặc là bàn những công việc lớn hay làm ăn chung đó là cái tác hại rất là to lớn của cái người hay nói dối còn cái người mà cọc cằn hung dữ nó ác độc nói lời chia rẽ thì phải nói rằng ờ, rất là cô đơn bởi vì không ai muốn giao du không ai muốn tiếp xúc và những người đó thưa thưa quý vị rằng à, chúng ta có thể nói rằng là chỉ có một lúc một thời quý vị để ý xem những người mà có cái miệng lưỡi mà hung dữ ác độc đó một lúc một thời là sao chửi người khác được mắng nhiếc người khác được nhưng mà khi mà gặp cái người cao tay hơn hoặc là sau một thời gian đó thì không còn khả năng để mà mắng chửi nữa lúc đó là có thể là bị tự ti có thể bị kinh tế à, có thể là à, bị à, nghiệp nó trổ cho nên người đó mất cái lòng tin người xung quanh và cái lời nói của họ không còn một cái giá trị nào hết và dần dần nó họ bị những, những cái người xung quanh nó họ coi thường thì phải nói là chỉ có một lúc một thời thôi và nó nhanh lắm nó rất là nhanh tàn đối với những người hay nói dối hay nói lời đâm thọc hay nói lời ác độc hay nói lời chia rẽ cho nên khi mà xây dựng cái lòng tin xây dựng cái cái cái cái tư cái cái phẩm chất phẩm cách của một con người đó nhất là các bạn trẻ mà hay đi chùa trong nhóm Asoka thì các sư cũng rất là quan trọng trong cái việc mà đưa ra những cái cách giáo dục về cái lời nói cho các bạn thấy rằng à, à, sống ở trong cái cuộc đời mình không phải chỉ là công dân tốt kiếm tiền giỏi mà mình cần phải hiểu cái cái phẩm chất đạo đức cũng như là cái nhân cách của một con người nó xuất phát từ cái việc gì và tại sao có người thì có mà có người thì mất cái lý do tại sao là như vậy khi mà mình hiểu đó mình sẽ củng cố cũng như là không có bị đánh mất cái câu kinh pháp cú này định đạt nói ờ, lặp lại đó là đức phật ngài nói về cái nội dung còn các cái điều ác lớn hay nhỏ mới xứng danh là sa môn và đặc biệt trong cái nội dung các điều ác lớn nhỏ đức phật ngài đang nhấn mạnh đó là cái lời nói dối của của tiền là tỳ khu hát tất cả không có cái thiện chí hay là không có thiện chí để mà xiển dương Phật pháp nhưng mà dùng cái cách này thì hoàn toàn Đức Phật ngài không có đồng ý dùng cái cách mưu mẹo lường gạt hứa rồi không thực hiện dùng cái lời nói khác giả dối để mà chiếm cái phần ưu thế đối với những cái cuộc tranh luận thì Đức Phật Ngài hoàn toàn là không có đồng ý cho nên Ngài mới đưa ra cái cái vấn đề đó là à, ngăn cấm các cái vị tỳ kheo nói dối thì à, thưa quý vị rằng à, trong à, câu kệ ngôn pháp cú số 250 65 cũng như là 264 liên quan đến vị tỳ khưu Hattaka nè có cái à, duyên sự cũng mà là cũng như là ý nghĩa à, tịnh đại xin được uh, trình bày à, trong ngày hôm nay à, đến đây uh, xin được kết thúc và dạ, xin được uh, tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn pháp cú kinh à, ngày hôm nay xin kính chúc uh, chư tăng và tất cả quý vị luôn được sự khinh an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 Sapa Buddha Nubhavena Sada Soti Pavantu Te Pavantu Sapa Mangalang Rakhantu Sapa Devata Sapa Dhamma Nubhavena Sada Soti Pavantu Te Pavantu Sapa Mangalang Rakhantu Sapa Devata Sapa nu bhavena sa đa so thi tha quan tu te sa thú Dạ, sa thú, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tình Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức, đã vào đông chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới ôn bài và học pháp và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính mời quý phật tử cùng cảm dân hồi hướng Gia đề quá ta santi viha ra qua si ni Phu pe ga re mô thi ga re ta hình ta hình Ta tham ma đa đề na pa quan tu po chi ta <clears throat> Sót thiên ca ron tê tha vi hà ra măng đá lê Thê ra cha mát cha na wa ca cha bít kha vô Saramika dana pati upasaka Gama cha desani gama cha pu itsara Sabbana puta suhita tu te Cha bu cha ye pi chanda sambhawa samse da cha ta a tham ô pa ya ni căn căn ba tít cha tê dukkha khát kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ga la sang kho tu sa mắc go wa atha ya cha hi ta ya cha âm he ra khan tu sắc tham mô sappe pi thamma charino buddhim ma hammariya hammariya pa quê đi tê và dạ, chúng con kính tri ân chư đại được tăng kính cảm ơn quý phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17 giờ 30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt. cấm dân xin xuống.